Xin chào tất cả mọi người nhé Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Sơn TV Ngày hôm nay thì Sơn đang có mặt ở tại Ủy ban Nhân dân xã Minh Tân thuộc huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai Và bên cạnh Sơn đây chính là một cái bàn trưng bày về tất cả các sản phẩm à, nói về những cái sản phẩm hoa quả của xã Minh Tân thuộc huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai và đặc biệt ngày hôm nay đó là cái ngày lễ hội Thanh Long của xã Minh Tân chúng ta đấy và đây là những cái sản phẩm này chính là Thanh Long và bên trong kia thì mọi người đang ờ, giới thiệu về những cái món ờ, đồ ăn ờ, thức uống các thứ làm về từ cái quả thanh long này các bạn này đây quả thanh long đây rất là ngon rất là đẹp và hôm nay thì Sơn sẽ ghi lại tất cả những cái hình ảnh đẹp nhất về những cái chương trình lễ hội Thanh Long ở xã Minh Tân này để truyền tải lên cho mọi người xem nhá. Chúng ta sẽ hỏi thăm chị dân tộc người giao tuyển và hỏi thăm về cái chương trình lễ hội quả Thanh Long ở tại xã Minh Tân, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai xem là tất cả các cái chương trình hoa quả cái lễ hội hoa quả thanh long này thì nó cụ thể là như thế nào các bạn nhá chào tất cả các bạn à, xin chào các bạn đến với à, lễ hội sắc bầu thanh long của xã Minh Tân năm 2022 ạ à, và trước mắt các bạn đây là các sản phẩm của xã Minh Tân ạ và theo như các bạn nhìn thấy đây là bánh gọi là bánh ờ, gù đen của người dân tộc giao tuyển bánh gù đen thì ờ, nếu mà so với bánh trưng thì nó các nguyên liệu thì nó không khác là mấy. Tuy nhiên thì cái à, đặc biệt của cái bánh bù đen này nó là được làm từ cây lúc lắc tức là mình sẽ uh, sử dụng than của cây lúc lắc để uh, uh, mình làm ra cái bánh gù đen này và cái bánh gù đen này thì uh, có thể nói là hương vị của nó thì uh, nó rất là đặc biệt và khi mà chúng ta ăn thì uh, thường thường là ăn bánh nếp nó hay bị ngán hay lại ngấy nhưng mà đối với cái bánh gù đen này các bạn ăn mặc dù là các bạn có thể ăn hết cả một cái này cũng không bị ngấy đâu ạ vâng ạ và tiếp theo đây là sản phẩm bưởi da xanh ạ. Bưởi da xanh thì à, có lẽ là bưởi da xanh ở Bến Bến Tre hay là bưởi da xanh ở trong miền Nam thì uh, tất cả các bạn cũng đã biết đến rất là nhiều. Tuy nhiên thì uh, trong những cái năm gần đây, xã Minh Tân khi mà uh, về cái thổ nhưỡng của mình uh, rất là phù hợp với cái sản phẩm này thì uh, xã Minh Tân cũng đã trồng thử nghiệm cái sản phẩm này và đã cho những cái sản phẩm mà uh, hiện tại thì đã đang từng bước uh, uh, tức là chiếm được cái lòng tin của uh, người tiêu dùng ở trong uh, huyện cũng như là trong toàn tỉnh ạ. Đây ạ, bưởi da xanh các bạn có thể nhìn thấy ạ cái muối vợi da xanh nó nhị, rất là ngon luôn đấy ạ nếu như có cơ hội thì mời các bạn đến với xã Minh Tân để cùng uh, uh, trải nghiệm và ăn thử uh, ờ, bưởi da xanh của xã Minh Tân ạ. Và quan trọng nhất của cái uh, mâm quả ngày hôm nay đó là cái sản phẩm uh, uh, thanh long ruột đỏ xã Minh Tân. Hiện tại thì uh, thanh long ruột đỏ xã Minh Tân thì uh, đạt chuẩn ô cốp 3 sao cấp tỉnh và uh, có thể nói là cái sản phẩm thanh long ruột đỏ của Minh Tân thì uh, nó mang một cái uh, uh, hương vị nó rất là riêng nó rất là ngọt và uh, ngọt thanh tuy nhiên thì uh, À, hiện tại thì à, sản phẩm của thanh long của xã Minh Tân thì à, đang được à, mọi người à, rất là tin dùng ạ. Tiếp theo các bạn có thể nhìn thấy đó là sản phẩm cam vinh. Cam vinh cũng được trồng ở tại à, hợp tác xã Hòa Tân của uh, xã Minh Tân ạ. Đây là cam vinh ạ. Cam vinh được trồng ở tại Minh Tân. Và tiếp theo đó là sản phẩm chè đàn hương. À, cho phép mình được quảng cáo về cái chè đàn hương này một chút tại vì chè đàn hương này này nó rất là đặc biệt. Thứ nhất là để nói về công dụng, chè đàn hương rất là tốt cho cho gan ạ, có thể bảo vệ gan này, ngăn ngừa đông máu và tốt cho những người bị bệnh tiểu đường. Ngoài ra thì nó còn có chất kháng viêm và chống oxy hóa chống ung thư và các bệnh nguy hiểm tốt cho hệ thần kinh, phù hợp với lứa tuổi, mọi lứa tuổi ạ. Và sử dụng thì cũng rất là đơn giản thôi ạ, chúng ta có thể sử dụng với nước ấm hoặc là nước uh, uh, có thể là uống với nước lạnh cũng được. Đó, thật sự rất là dễ dùng nhưng mà lại ờ, hiệu quả thì rất là tốt ạ. Và cuối cùng thì không thể thiếu đó là tinh dầu màng tang này và tinh dầu bạch diệp À, những loại tinh dầu này thì cũng cũng đang được à, người dân xã Minh Tân à, sản xuất ạ. Và với một cái lọ à, nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này thì à, giá cả cũng rất là hợp lý đấy ạ. Như mọi người à, vừa được nghe chị Thìn làm bên bí thư đoàn của xã Minh Tân đã giới thiệu về tất cả những cái sản phẩm à, của xã Minh Tân và đặc biệt thì trong ngày hôm nay đó là ngày lễ hội Thanh Long của xã Minh Tân tổ chức do à, huyện Bảo Yên và tỉnh Lào Cai thì ờ, những cái sản phẩm và chị Thìn ờ, bên bí thư đoàn của xã Minh Tân đã giới thiệu thì các bạn cũng đã biết đến rồi và tất cả quý vị và các bạn thì ờ, trong cái video này thì Sơn cũng muốn giới thiệu luôn rằng ai có nhu cầu sử dụng về tất cả những cái sản phẩm của xã Minh Tân, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai thì có thể là liên hệ liên hệ ờ, cho chị Thìn ở ờ, làm bên bí thư đoàn xã Minh Tân nhé hoặc là ebook cho mình mình sẽ giới thiệu nhé đặc biệt đây đây đây đây đặc biệt cho mọi người xem là về những cái cái sản phẩm này là đó là những cái ờ, tinh dầu tinh dầu quế rồi tinh dầu bạch diệp này rồi chè này đó và những cái sản phẩm có thể chúng ta sử dụng trong đời sống hàng ngày thì đó là các trái cây bao gồm là đây cam vinh này đấy chám này đây là chám này còn rượu thóc này thanh long này hoa chuối rừng này còn đây nữa bưởi da xanh cái bưởi da xanh này thì như mọi người có thể quan sát thấy rằng là cái múi bưởi nó cực kỳ là ngon và nhìn nó có vẻ rất là hấp dẫn về những cái lời giới thiệu của chị Thìn thì cũng đã giới thiệu rồi thì à, mọi người phải thực tế là ăn thì mới biết được còn đây là bánh giò đen bánh giò đen à bánh bánh gọi này là gọi là bánh gù bánh gù đen của um, À, người dân tộc uh, giao, giao tuyển thuộc xã Minh Tân huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai các bạn ạ còn bên đây thì là những cây giống quế ồ À đây đây đây đây, nói về à, trái thanh long thì chúng ta cũng phải cần đến rằng là phải có những cái nguồn à, gốc của nó. Đó là những cái cây giống, những cây giống thanh long thì à, mọi người cũng đã đem ra đây để trưng bày trong cái lễ hội thanh long này rồi. Là đến đoạn nào rồi? Này phết khó chứ. Và đây chính là những cái sản phẩm ờ, của đội thi bản Bon 2 được làm từ những ờ, trái thanh long mà người ờ, dân đã trồng ở vườn ra. Đó, như mọi người có thể quan sát thấy rằng là những cái thành phẩm mà người dân bản Bon 2 đã làm từ những trái thanh long ra thì bao gồm rất là nhiều những cái món rất là hấp dẫn và đặc biệt trông thì nó rất là ngon rồi. Và cũng xin chúc cho đội của chúng ta ngày hôm nay sẽ giật được một cái giải rất là cao nhé. <laughs> Còn bên đây thì à, mọi người cũng có thể quan sát thấy rằng một cái mâm rất là đẹp luôn Phải nói là màu sắc rất là tuyệt vời Như mọi người nhìn thấy rồi, đây là mâm uh, trưng bày của cụm trường Minh Tân nhá Đó, đây từ những sản phẩm được làm uh, từ trái thanh long Như mọi người uh, thấy đó, thì đây là những cái sản phẩm Chi tiết những cái sản phẩm này thì mọi người thấy rằng nó rất là hấp dẫn Và nó rất là ngon luôn Sơn cảm thấy nó rất là tuyệt vời đặc biệt ở đây nó có một cái bánh thạch này mọi người này mọi người nhìn thấy cái bánh thạch 3D này nhìn nó sao mà nó đẹp thế <laughs> nó không những đẹp mà lại còn rất là ngon nữa còn đây là mâm trưng bày của đội thi bản Bon 4 thì à, như mọi người cũng có thể thấy rằng là những cái sản phẩm của các ờ, chị em anh em trong bản đã làm ờ, được những cái sản phẩm rất là đẹp rất là ngon rất là hấp dẫn đây là mâm của bản mai một các bạn nhá Bản may một này thì trông có vẻ rất là đơn giản thôi Thế nhưng mà nó cũng có những cái sản phẩm được ờ, người dân họ làm trông có vẻ rất là bắt mắt Như mọi người thấy những cái bánh thạch này Và ui, cũng rất là nhiều thứ Nói tóm lại là trông rất là ngon và hấp dẫn mọi người ạ còn đây là đội thi bản Mai 3 các bạn nhé Như các bạn có thể quan sát thấy rằng bản Mai 3 của chúng ta thì đang có rất là nhiều những cái sản phẩm được làm vào Thanh Long Và đặc biệt hơn nữa thì đây như mọi người nhìn đây dê lướng tái này dê lướng tái bằng thanh long đấy như mọi người nhìn cái đĩa uh, dê lướng tái của chúng ta nó rất là ngon và rất là hấp dẫn luôn à bên trong này có cả tiết canh luôn đúng không tiết canh dê à <laughs> tiết canh dê làm cũng uh, trông như là nước sốt thanh long <laughs> kiểu ấy rồi và những cái sản phẩm của đội uh, bản mai ba cũng khá là đẹp luôn khá là đẹp và khá là hấp dẫn mỗi một đội thì sẽ có một cái cách trưng bày riêng có một cái uh, sản phẩm riêng để uh, giới thiệu và tham gia trong cuộc thi lễ hội thanh long uh, của xã Minh Tân ngày hôm nay mọi người ạ và đây là đội thi bản bon các bạn nhá đội thi bản bon thì cũng có rất là nhiều những uh, cái sản phẩm cũng khá là tuyệt vời như uh, mọi người cũng thấy đó đây là trưng bày theo kiểu những cái món ẩm thực và trong cái ngày lễ hội ngày hôm nay ấy, thì uh, Sơn thấy rằng là rất là nhiều những cái món ngon và lại còn đẹp nữa mọi người ạ Có bản 3, bản 1 rồi thì tất nhiên đây sẽ là bản 2 Và đây chính là sản phẩm của đội bản 2 Như mọi người thấy không, đội bản 2 thì à, có một cái sản phẩm à, rất là đẹp Đó là một trái bưởi da xanh Một trái bưởi da xanh cũng đã được à, khắc chữ Đến đây đó là một cái chữ đội thi Mai 2 Đó như mọi người thấy nó rất là ý nghĩa và cũng rất là tuyệt vời và những cái sản phẩm thì cũng được uh, bà con người dân làm ra đây rất là đẹp và bên đây thì uh, tất nhiên rồi đó là những uh, cốc uh, nước uh, kiểu như là ôi nó <laughs> trông nó hấp dẫn lắm đang lúc nóng mệt mà chúng ta được một cái cốc như thế này uống thì ăn thì phải nói là rất là ngon luôn đó và cái sản phẩm này thì sẽ là của bản Minh Hải Hội thi Minh Hải chủ yếu là những ờ, cốc ờ, nước được làm từ những trái thanh long và những chiếc bánh thạch như mọi người thấy không? Những bánh thạch ờ, dạng kiểu 3D rất là đẹp và rất là ngon luôn các bạn ạ. cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc Ủy ban nhân dân xã Tiên Tân ban tổ chức cuộc thi các sản phẩm từ quả thanh long chùa đỏ năm 2022 số 254 TL BTC Tiên Tân ngày 10 tháng 9 năm 2022 thể hiện cuộc thi các sản phẩm từ quả thanh long chùa đỏ năm 2022 các đơn vị có

đây trà sữa trân châu và tiếp theo là thạch thạch đấy gì đó là phở không cái này để trang trí còn thạch đây này thạch không cái này cũng cái này cũng ăn được và cái này cũng ăn được không biết rồi nhưng mà cái này để trang trí gì cái này là cái được đúng là cái này ý không ý là cái này với cái này một đúng không để trang trí chỉ giới thiệu ba món thôi mình em quá nào mất thời gian quá được quá chỉ giới thiệu ba món chính mọi người không hiểu Vâng, vâng. ví dụ món phụ mình có thể nói sẽ quan tâm bánh dưới cái này bánh mì thăng và một bánh xuân ngũ sắc cái dám này Thay mặt cho bản báo 2, tôi xin phép được trình bày một số sản phẩm đến từ bản báo 2. Như quý vị đã biết, đối với thanh long ruột đỏ, nhắc đến thanh long ruột đỏ là nhắc đến sản phẩm ô cốp ba sao cấp tỉnh năm 2020 của xã Minh Tân. Tuy nhiên, với lượng tiêu thụ và thì à, được đánh giá thanh long ruột đỏ là thanh long có vị ngọt thanh nhất của tỉnh Lào Cai. Hôm nay với những đầu bếp không chuyên, những người dân cần cù tảo xứng hôm, cần cù à, tảo cần sớm hôm gắn liền với thanh long ruột đỏ, chúng tôi mang đến đây những sản phẩm cực kỳ gần gũi với bà con nhân dân. Chúng tôi mang đến đây ba món chính, đó là món xôi thanh long, thạch rau câu thanh long và bánh trôi thanh long. Về thứ nhất đó là xôi thanh long. Nhắc đến xôi thì chúng ta đều nghĩ đến gia đình, nghĩ về quê hương, đất nước Xôi thì chúng tôi lựa chọn tất cả các sản phẩm của thanh à, của bản hot hai chúng tôi đều lựa chọn đó là thanh long ruột đỏ chín quả không sâu chúng tôi sẽ thái thái nhỏ và mang ra xay lọc nước lọc bã à, ờ, như như quả như như xôi đây thì chúng tôi sẽ nhào luôn trực tiếp với à, gạo nếp được ngâm 6 đến 8 tiếng sau đó chúng ta sẽ mang lên xôi mang lên xôi thì à, xôi khoảng 3 à, tiếng thì sẽ cho ra thành phẩm là một xôi như thế này còn đây là thành vào sau đó cho nguội và cắt ra thành miếng vừa ăn khi ăn thì chúng ta có thể cho vào đá để ăn ờ, cho nó mát à, với những món ăn này thì rất thích hợp cho gia đình và trẻ nhỏ uh, ăn vừa thanh mát mà vừa lạ miệng còn đây là bánh trôi ạ bánh trôi thì cũng với tương tự với sản phẩm như thế thì chúng tôi sử dụng đó là cái năng ruột đỏ uh, xay uh, xay nhuyễn lọc lấy vã lọc lấy nước sau đó trộn với lại uh, bột mì vừa phải vừa tầm sau đó thì nặng thành hình tròn và thả khi nó chín thì sẽ nổi lên và vớt ra để vào nước sôi để nguội sau đó là cho ra thành phẩm và cho được vào hình thức à, ngoài ra thì à, ngoài quả thanh long thì đối với các thanh long thì chúng ta có thể sử dụng là hoa thanh long hoặc là nụ hoa thanh long đối với nụ hoa thanh long thì chúng ta có thể xào tỏi xào thịt à, bò hoặc là đối với hoa thanh long thì chúng ta có thể xào các món mặn như là thịt Ờ, để chúng ta thưởng thức ngoài ra chúng tôi còn có siro thanh long kem thanh long và thanh long trắng miệng kính mời uh, quý vị uh, đại biểu uh, cùng với ban giám khảo cùng thưởng thức ạ xin hết ạ